cảm ơn em đã thương anh thanh xuân này chỉ dành cho anh tình thương đó là tình phú thế cả cuộc đời không thay thế cuộc sống mai này vất vả bao nhiêu trong đời tình nghĩa vô đây đến hết đời tình vẫn như xưa